các bạn chào mừng các bạn đến với channel của mình tiên sinh vlog à, lần đầu, lần đó đầu tiên mình khuyên các bạn hãy xem hết video này bởi vì cuối video nó có những phần quà bất ngờ dành cho các bạn video này mình làm với mục đích là đưa những lời khuyên chân thành dành cho tất cả mọi người trên thế giới mọi người trên thế giới hơi quá nhưng mà những người Việt Nam họ đang tìm việc online biết được một cái nhìn đa chiều một cái uh, kiến thức cũng như là một cái uh, thông tin tổng quát nhất về thị trường việc làm online thì hiện nay á, ờ, khi mà bạn tìm việc online á, bạn sẽ được giới thiệu hàng trăm công việc nhưng mà cơ bản thì nó thuộc hai nhóm chính đó là miễn phí và đầu tư khi bạn làm việc miễn phí á, thì uh, nếu bạn kiếm được tiền thì quá may mắn quá tốt quá tuyệt vời nhưng nếu không kiếm được tiền thì bạn um, lấy đó là một cái sự trải nghiệm tích lũy kiến thức kinh nghiệm cũng như tìm cho cũng như là cho mình một cái một cái một cái bài học từ đó rút ra và hoàn thiện cũng như là nghiên cứu hiện nay kiếm tiền miễn phí thì chắc chắn kiếm được tiền rồi còn kiếm tiền đầu tư thì cũng kiếm được tiền quan trọng cái nào, cái nào kiếm được nhiều tiền hơn cái nào kiếm tiền được tốt hơn là do từng suy nghĩ từng tư duy và từng năng lực của mỗi người còn kiếm tiền đầu tư dính dáng tới tiền bạc thì nó hơi nhạy cảm và tới nhị cũng như là nó là một cái sự đầu tư vì thế nên mà nếu các bạn mất tiền á, thì ảnh hưởng đến cuộc sống kế hoạch tài chính của các bạn khá là nhiều bởi vì số tiền tích góp có có nhiều người đó là số tiền tích góp, tích góp hàng tháng giờ làm việc khổ vất vả nhưng mà tự nhiên bữa nay tự nhiên không đầu tư vô online mà mất tiền thì nó hơi gọi là thật là đáng tiếc còn khi mà các bạn muốn đầu tư á, thì các bạn hãy nghiên cứu và hãy chịu trách nhiệm về cái thương về kế hoạch về cái về cái thương vụ cũng như là cái hoạt động đầu tư của mình thì cơ bản á nếu mà các bạn muốn đầu tư á, thì các bạn hãy à, cái này mình sẽ nói sao bây giờ mình sẽ nói về nhóm công việc miễn phí trước thì khi mà các bạn làm việc miễn phí á, thì thường nó thì hiện nay ờ, đa số đa số ờ, khi mà các bạn từ việc á, thì gặp miễn phí khá là nhiều nhưng mà trong đó cũng có đầu tư nói chung là hai cái này cũng xem xem nhau ạ à. đối với nhóm công việc miễn phí á, thì có cái có cái công việc đó là tưởng web cho các web app và làm nhiệm vụ trên các web app thì uh, thu nhập các bạn có thể kiếm có thể vài trăm nghìn một ngày nếu những người nào mà siêng chịu cài nếu các bạn không tin thì các bạn thử tính một bài toán nếu các bạn tuyển được một người có những dáng tuyển một người được hai chục ba chục và các bạn tuyển được chục người thì nó là hai ba trăm ngàn hoặc là bốn năm trăm ngàn thậm chí là cả triệu là bình thường thì một cái việc này nữa đó là hiện nay đang nổi lên một cái công việc là đăng bài cộng tác viên đăng bài nhiều người á họ uh, ra họ tự họ tự ra cái chương trình ờ, ra họ tự tuyển cái, cái công việc công tác viên đăng bài nhưng mà tốn phí hoặc là công ty nữa mình chưa đánh giá nhận định 100% là họ lừa đảo như thế nào nhưng khuyên các bạn thì hạn chế hoặc là không nên tham gia những những công việc đăng bài mà tốn phí bởi vì thay vì các bạn bỏ vài trăm ngàn vào với công việc đăng bài đó thì thật sự nó không có giá trị nó không có ý nghĩa gì nhiều nhưng với hai ba trăm ngàn đó các bạn tìm những cái dự án mà các bạn đầu tư thì nó sẽ sinh lời và nó sẽ tốt hơn hiện nay đầy dự án đầu tư từ 200 ngàn 100 ngàn thì ít quá chứ 200 ngàn chứ lên thì nhiều nếu muốn thì các bạn có thể tham khảo qua mình còn à, những công việc miễn phí khác như bán hàng online thì chỉ đăng bài của chốt đơn thôi có không có gì hoặc là những cái công việc miễn phí khác nữa thì mình sẽ làm một mình đã làm video à, nói sâu về vấn đề này rồi để dẫn lên và các bạn xem trong mô tả còn những công việc đầu tư đây đây là cái nhóm cái công việc mà các bạn phải cần cân nhắc thật kỹ và thường á, những người mới những người mà chưa từng làm kiếm tiền online luôn á thì họ mới bắt đầu á, thường họ sẽ ngán hoặc là họ sẽ không thích không muốn tìm như, tìm đến cái công việc đầu tư nhưng cũng tùy thường những người lớn á, những người đã đi làm rồi á, hoặc là sinh viên mà có ý chí hoặc có tư duy tốt á, thì các bạn sẽ chọn những công việc đầu tư bởi vì các bạn ấy dùng tiền tạo ra tiền một tốt hơn trong kiếm tiền online hoặc là trong trên thế giới này phân ra hai nhóm người ba nhóm người một là chỉ thích ăn chỉ, thích làm miễn phí thôi không thích làm đầu tư mà thích làm miễn phí ngại không chịu tiếng ghét rồi si rồi lười biến làm việc nữa thôi bó tay cả đời này không kiếm được nổi triệu hay là hai triệu chờ sung gụng đi cạp đất mà ăn còn cái nhóm người thì họ thích họ chỉ làm các công việc đầu tư thôi có đầu tư là giới thiệu họ thì họ sẽ làm nếu dự án thật sự tốt khả thi và tiềm năng còn nhóm thứ ba nhóm ở giữa thích làm cái hai bởi vì cái nào có tiền là làm thôi không biết các bạn thuộc nhóm nào và đầu tư thì nó muôn vàng lĩnh vực nó tới năm sáu lĩnh vực và nó gọi là một cái gọi là một cái một cái lĩnh vực nó khá phức tạp nó khá rất gói và cần các bạn phải tìm hiểu phải nghiên cứu rất là nhiều đầu tư thì nó có JPO Forex rồi đầu tư thiết bị liên kết khóa học à, làm à, à, đầu tư cổ phiếu đầu tư coi vân vân mình chỉ khuyên các bạn một điều như này nè trước khi đầu tư á, các bạn hãy phải nghiên cứu dự án từ A đến Z nhất là những dự án cổ phiếu á, mình nghĩ là hiếm có ai mà nghiên cứu sâu tới báo cáo tài chính của công ty bởi vì thường họ nghĩ đầu tư thì họ chỉ ở ừ, dự án đó của ai nó hoạt động sao xem sai qua hoặc là vô một cái buổi hội thảo dơm nào đó rồi xuống tiền trăm hai trăm ba trăm ngàn hai ngàn đô nó đơn giản như vậy thì bản thân mình cũng đầu tư nhưng mà thật sự mình cũng chưa nghiên cứu tới sâu như vậy bởi vì chúng ta không phải là nhà đầu tư chuyên nghiệp của chứng khoán mà phân tích báo cáo tài chính những giá này những cổ cổ phiếu đi lên sàn còn những cái như mà chơi forest rồi uh, tiếp thị liên kết khóa học thì chúng ta hãy tìm hiểu thông qua những người mình thấy những giá mình đã tham gia coi những diễn giả những người anh trong nghề là diễn giả là nhà đào tạo thậm chí là nhà đầu tư hoặc là già chủ doanh nghiệp họ đã tham gia những dự đó thì mình càng có niềm tin hơn về những dáng đó bởi vì họ còn tham gia những dáng đó huống chi là mình một người không có địa vị trong xã hội cả hay là một người mình không có gì cả trong khi họ đã có một cái vị thế là diễn giả có danh tiếng như vậy họ đã tham gia những dáng như vậy thì huống hồ với mình thì cơ bản thì mình có một cái lời khuyên của các bạn lời khuyên chân thành cho các bạn như vậy cái video này mình cũng muốn hạn chế bởi vì mình còn còn còn nói nhiều cái khác nữa thì các thông tin về kiếm tiền miễn phí nè hay là các các thông tin về nhóm công việc miễn phí nhóm công việc đầu tư mình sẽ dẫn link trong phần mô tả hết các bạn xem video đó những video đó mình sẽ nói sâu hơn video này cho tôi là khuyên để các bạn cân nhắc kỹ hoặc là các bạn có một cái nhìn đa chiều thôi chứ nó sâu hơn thì rất là dài video này mình muốn giới hạn lại khoảng tầm dưới 10 phút và dưới 8 phút thôi tiếp theo đó là món quà bất ngờ dành cho các bạn thật sự nó cũng phải là món món quà gì to tát gì lớn gì nó mang cái ờ, ý nghĩa tinh thần thôi và thậm chí là nó chỉ hứng thú hoặc là nó chỉ bổ ích đối với những người có tinh thần ham học hỏi và những người tinh thần cầu thị những người nào họ nói chung là thẳng thẳng là những người là thích nghe sách nói thì à, mình có một cái chiến dịch truyền thông đó là một cái chương trình làm nhiệm vụ kiếm tiền cái chương trình làm nhiệm vụ này thì mình cũng áp dụng với một video khác rồi video đó cũng chưa ờ, thành công chưa có làm tới đâu vì thế nên mình mới nghĩ đến làm cho video này nói chung là cái nhiệm vụ này các bạn cũng chỉ là like fanpage hoặc là đăng ký kênh rồi chia sẻ video này video các bạn đang xem nè cho 20 người mỗi ngày trong vòng một tuần đơn giản các bạn sẽ nhận về một USB nói trị giá 500k chứa 80 đầu sách thoát nhất mọi thời đại và các bạn sẽ nhận được một phiếu quốc thăm trúng thưởng với một cái cơ cấu giải thưởng như sau giải nhất 3 khóa học online bất kỳ mà các bạn yêu cầu mình sẽ tìm và nếu mà có thì mình sẽ cho các bạn hoặc là mình sẽ tìm nếu không có thì mình sẽ uh, cho các bạn trao cho các bạn những khóa học nội dung tương tự một cái card 20k và một đô la giải nhì là hai khóa học à còn còn duy nhất duy nhất là thêm thêm 10 cái vé thêm thêm 10 cái vé số online nữa cái cái do cái dự án ờ, đó mình đang triển khai đó tiếp theo là giải nhì là hai khóa học 10k với 5 vé số còn giải ba là một khóa học online và hai vé số những khóa học này nó thuộc tất cả mỗi chủ đề và mỗi lĩnh vực nếu các bạn đang có nhu cầu thì các bạn có thể tham gia vào cái chiến dịch này và tiết kiệm được một khoản đầu tư nhỏ nhỏ cho việc học tập của mình thì tất cả mọi thông tin về cái nhiệm vụ đó cũng như là cái chiến dịch truyền thông cái video này mình đã để trong mô tả hết và những cái link gì mình đã nói trong video mình để trong mô tả hết các bạn hãy vào phần mô tả và nghiên cứu nhé tạm biệt mọi người hẹn gặp lại mọi người trong các video sau mong là các bạn sẽ hợp tác cùng truyền thông của chiến dịch này để lan tỏa những cái uh, giá trị tốt đẹp cũng như là uh, chia sẻ mọi người những cái thông tin chính xác và đa chiều nhất về việc làm online nhé